Xin chào anh em thì hiện nay đấy có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái máy phân âm hột tài xỉu thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em và hướng dẫn anh em cách sử dụng cái máy phân âm hột tài xỉu mới nhất đây là công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhé thì cái máy phân âm này nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt rất là phù hợp cho anh em ngụy trang vào trong người đấy thì cái máy phân âm này ấy, nó là công nghệ mới thì nó được sử dụng là hai cục pin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 Đấy, máy công tắc bật mở đây và đèn báo sáng đây khi em bật công tắc này thì đèn nó sẽ báo sáng cho em biết là bật máy đã được bật anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho anh em là một số hột trợ đây đây là hột 13 hột trợ hoàn toàn bình thường em nhé và dùng đũa lấy ba hột ngẫu nhiên đấy em lưu ý nhé với cái máy phơi đâm này em có thể áp dụng trên hột trợ hay hột công chuyện đều được hay hột 11 12 13 14 đều được em nhé thì trước tiên ấy, thì tôi xin phép là chứng minh với em Đấy, bộ hột này cái đĩa và cái nắp của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì đây là thanh nam châm nam châm trắng rất hít anh em nhé à. đấy đĩa và hột không hít đây ok chưa nắp cũng vậy đây nếu nó đồ công chuyện anh em thử nam châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đấy, đây là bộ hột 12 bộ công chuyện Đấy, tí tôi sẽ test trên hai cái bộ hột này cho anh em đây nắp xoay xuyên đây ok chưa đĩa cũng vậy đây nha đấy nếu anh em được kiểm tra thì em cứ kiểm tra thật kỹ cho tôi soi đèn và thử lâm châm cho tôi và ngâm nước muối đây hột xoay xuyên này ok xuyên nha rất là trong ok nha à, tí tôi hướng dẫn anh em xong tôi sẽ ngâm ba hộp này của tôi vào cốc nước muối cho anh em thì cách chơi rất đơn giản thôi nhé anh em chỉ cần mang theo cái máy này tới nắp đĩa quân hột là của người ta anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào không cần phải chạm tay hột anh em nhé anh em chỉ cần bật công tắc này lên Đấy, đèn báo sáng này là ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi anh em nhé anh em lưu ý này máy nó báo một rung anh em mới xỉu báo hai rung anh em hãy tải tôi anh em nhé máy báo hai dung đây anh em hãy tải tôi tài này 12 nút Đấy, anh em vào sân chơi Đấy, người ta có sóc dài anh em vẫn có thể chơi được thì cái máy này nó nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra và nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này 10 nút ok lưu ý là hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được anh em chỉ cần mang theo cái máy này và ngồi là phạm vi một mét rưỡi đổ lại tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy có thể nghe được em nhé máy báo một rung đây anh em xỉu tôi xíu này bảy nút ok đấy sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ phân âm xong và nó báo rung cho biết nhé cái máy này thì rung rất là êm đây là tôi để ở đây để nó phát ra cái tiếng kêu to hơn để em cùng cảm nhận cái nhịp rung của tôi của của nó anh em nhé máy báo hai rung anh em đánh tài tôi tài này ok 14 nút đây để chống lại tiếng ồn anh em nhé không ảnh hưởng gì anh em ạ đấy. đấy giúp anh em vào mọi sân chơi đấy có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy, đồ này rất là hiệu quả Đấy, rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi Đấy, anh em quan tâm có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này 11 nút ok đây tôi sẽ chuyển sang bộ hột 12 bộ hột công chuyện em nhé đấy hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được rất là thuận tiện anh em nhé máy báo một dung anh em hãy chỉ của tôi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 xíu này bảy nút ok đấy, rất là thuận tiện em nhé ai cũng thể chơi được anh em ạ đấy như tiếng này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 13 nút ok đấy anh em mà quan tâm tới cái máy phân âm công nghệ mới này thì có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đây hột thì nổi đây anh em nhé đấy xin cảm ơn anh em đã theo dõi video